Chào mọi người, quay lại với kênh của mình Hôm nay mình có mấy cái cân Giới thiệu mọi người mua ủng hộ nhé Đây Cân ba khúc Cân tay trờ máy, cân cực trong Sky Blue cân tay Đầu tiên cái này đi <clears throat> Cái này á Là cái à, cân tay Nhưng mà thấy mình thấy đây này Là người ta chỉ là thành cân cực trong cái này bát này bát chế này chế bát uh, à, Fuji FS uh, cái này nặng 160 g đọt một rưỡi à, dài 4 mét rưỡi <coughs> thu về một mét nha mọi người người ta chế cân cực trong này này cái này chế chế rất là đẹp này chế luôn có cái đồ à, đồ bú này đầu bú cực trong này đây ngoại hình cây này thì con khoảng uh, trên 90 phần trăm nha mọi người hai ba cân carbon hết nha mọi người bốn năm để cân carbon hết nha mọi người đây đọt đây này chị rất là đẹp Nixin, cái cân tay Nixin người ta chạy thành cân uh, à, kênh cực trong chị rất đẹp nha mọi người chị nhớ cần rinh đây cái này cái số 1 mình bán 700 nha 1 700 hai hai là một cái cần ba khúc đây đó khuyên là khuyên Fuji bạt cũng là bạt van Fuji khuyên Fuji bạt van Fuji đó cái này thì à, nặng 500g đọt 36 dài 36 thu về như thế này là 127 cm đây ngoại hình cái này thì còn khoảng 80 à, phần trăm cái này cần gỗ này mọi người cần gỗ này cần gặp bón đây dài 36 độ cứng 80 Giá bán 6 được 80 Cái này thì à, Đây Made in Japan nữa nha Bán 6 60 tới 80 Đây là 80 này Cái này của gì đây FG này không biết của thằng nào đấy Đây mọi người xem kỹ ở đấy nha USA dot dot cứng 80 nha mọi người đó à, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 khuyên bao gồm cả đầu bu cần này hoàn chỉnh ok bát trượt Fuji FPS 22 cái này cái số uh, à, 2 mình bán uh, à, 950 số 3 số 3 là một cái cân uh, à, holiday ISO đọt số 4 dài 4 mét à, rưỡi sản xuất ở Trung Quốc nha mọi người Trung Quốc xuất Nhật bát vàng Fuji cây này thì uh, nặng 280 g đọt Harry mình đo thực uh, dài 2 mét uh, 4 mét 3 thu về 105 cm đây này khuyến này nó bị rổi đấy rồi này bị nứt chỗ này nha mọi người đá thì vẫn còn nguyên rồi chỉ một khuyên nữa thôi đọt đọt này thay đọt thủy tinh rồi rồi ở trong là carbon <coughs> đọt 4 hạt nha mọi người rồi cái này thì có khuyên bát là Fuji hết nha 1 2 3 4 5 6 7 8 8 khuyên bao gồm cả đầu bu chỉ có một khuyên này thì ờ, nó bị rồi ờ, đây này cái này về mọi người quần cược được quần cược được nha mọi người đó cái này hình như cũng các cân thủ chế thêm này chứ không phải dính của cân hay sao Rồi, ok cái này cái số 3 cái số 3 này mình bán 800 số 4 <clears throat> số 4 là một cái uh, à, cân tái trợ máy tài trợ máy à, của hãng gì đây đây đây Daiwa sản xuất ở Nhật tới nha mọi người sản xuất ở Nhật thôi cái này cũng là cân carbon cân này là cân dung à, cân dung bao nhiêu đấy dung dung nên nó hơi u u như thế này này à dung 42 từ 53 cái này thì hình như là người ta mình xem rõ cái này này cây này nặng 160g dung 4m1 tới 5m1 à, ờ, ở đây thì có mình đo thực tế trên cân kia 4m2 tới 5m3 nhưng mình xem thực tế thì là 4m1 tới 5m1 nha mọi người đọt 0.8 thu về 118 cm bạt tới bạt đây qua đây mặt hàng đây qua rồi khuyến này là khuyến ờ, khuyến gì đây khuyến gì nhỏ quá mình nhìn thấy nhưng mà đây mấy cái đầu này hình như là đọt này phải đầu này hình như người ta buộc lại hết nha mọi người đây người ta buộc hết chứ không phải chính của cân đó đọt carbon này đó buộc này cái này người ta buộc buộc thôi đó buộc này đây u này u uh, dung này đây đây còn một khuyên cái 253 ngoài hình cái cân này thì còn khoảng 70% à, trên đọt số 1 sản xuất ở Nhật luôn nha tem vàng này bát này bát này thì à, khoảng à, Fuji FS 576 á 5 ờ, á đã quá nha mọi người Cây này thì mình bán 700 nha mọi người Cây số 4 700 4 700 5 nằm ở một cái cân cực trong Độ cứng 30 Dài 3 mét Mà cốt của nó này Cái này thì hiểu gì đấy mình cũng biết này Intergate cân cực trọng này thì đa số là carbon hết nha mọi người cân này kênh đời mới này bát là bát vạn Fuji đây bát vạn Fuji à Ryobi kênh Ryobi Hàn Quốc nha mọi người kênh Ryobi Hàn Quốc và hình cái này thì còn khoảng 75 à, phần trăm cái này nặng 240 g đọt hai rưỡi dài 3 mét thu về 107 cm đây khuyên này khuyên đá này khuyên này đây người ta quần cược đồ kéo vào đấy này đây đây hai cái khuyên đạn này này cân cược trống thì khuyên đạn nằm ở trống nha mọi người đó đồ cứng 30 nha Ryobi Hàn Quốc rồi cây này thì à, cây số à, mấy đó ta số 5 số 5 này mới bán rưỡi. ok số 6 <coughs> kia carbon đo số 1 dài 54 6 khúc 6 rộng nha cái cân này cân đây qua sensor grip ngoài hình cái này thì còn khoảng đến 80 phần trăm nha bát là bạc trượt Fuji EP6 đây carbon xoắn khuyên khuyên cũng là khuyên Fuji luôn nha mọi người khuyên Fuji đây cái này thì uh, nặng à, uh, 260 gram đọt 0.8 dài 5,3 m 3 thu về 102cm <coughs> nói chung là cái gì nó cũng có sai số mới rút ra rút vô uh, các ống nó cũng có sai số à đây carbon rất là đẹp nha mọi người mình sẽ quay rất là chậm vào kỳ để mọi người theo dõi nhé ok rất là đẹp nha mọi người cái này cây số 6 số 6 mình bán 1 triệu tư Rồi số 7 Một cái Sky Blue cần tay 4 mét rưỡi Cái này thì nặng 200g Đọt 1,6 Dài 4 à, mét rưỡi Thu về là 102 cm đây ối một này hai này ba này bộ này năm năm giống nha mọi người ngoại hình cây này thì còn khoảng 70 à, phần trăm <coughs> còn khoảng 70 phần trăm cân khá là cứng kỹ thuật kẹp của mình hư mất rồi mình đo kia rộng về phía dưới này cho mọi người được nha Đó. cây này là cây số 7 à, à cây số 7 đó là 600 600 nha Rồi số 8 Một cái cân uh, à, ISO Cái này uh, gì đó Star xíu thôi bạn Ủa Stream Cũng là cân carbon nha mọi người dài 54 54 6 khúc 6 đóng đây star siêu đây siêu star quên siêu star bát này bát trượt Fuji FS7 cái này thì à, nặng 320g đọt 112 dài 5m25 thu về 104 cm đây mình đo thực tế thì được vậy thôi khuyên này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 khuyên khuyên thì là khuyên Fuji nha mọi người khuyên Fuji nha đó tất cả khuyên đều con đẹp hết xem nào đọt số 2 các động ngồi phía trong con thấy con khá là đẹp nha mọi người rồi ok rồi cái này cái số uh, <clears throat> số mấy quên rồi số 8 số 8 này bán 700 nha mọi người số 8 700 Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi video của mình. Thì uh, mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại ở trên TD nha mọi người. Còn mình không chốt hàng qua tin nhắn. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều.